Thưa quý anh chị, bước sang tháng mới thì ai cũng mong cầu vận trình của mình sẽ thêm phần khởi sắc, sự nghiệp dễ bề tăng tín, mọi việc được thuận lợi, cuộc sống ấm no, tình duyên, gia đạo hạnh phúc. Tuy không được giàu sang về tiền bạc, vật chất như bao người thì cũng được dư dã, đủ đầy, đủ ăn, đủ tiêu, không phải quá mức thiếu thốn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 thần tài giận bước, đốn nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng là rất lớn. Con giáp này sẽ thay đổi cuộc đời từ đây. Vậy vận tình cụ thể ra làm sao? Xin mời quý anh chị tuổi quý sửu cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây nhé. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ về Tử Vi tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973,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 trong tháng 4 âm lịch 2023. Tổng quan về tử vi tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Nam và nữ tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, là tuổi con trâu, thường gọi là lan ngoại chi ngưu, tức trâu ngoài chuồng, mệnh mộc, tăng đố mộc, nghĩa là gỗ cây dâu. Người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, mệnh tăng đố mộc, thường hội tụ những phẩm chất tốt như khả năng quyết định nhanh chóng, là người có lý tưởng, óc tưởng tượng, khả năng sáng tạo và lòng chắc ẩn. Không những thế họ còn được biết đến là những người tốt bụng, chủ động và có tính cạnh tranh cao. So với những người mệnh mộc khác, thì tăng đỗ mộc mềm dẻo, uyển chuyển, khéo léo vô cùng. Họ giỏi giao tiếp, giỏi nắm bắt suy nghĩ của người khác và có lối suy nghĩ ứng xử đậm chất nhân hòa. Vì thế họ thường được ủng hộ và lòng tin của nhiều người. Tuy nhiên, tính cách của người tuổi quý sửu lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá, nên rất dễ đắc tội với người. Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của người tuổi quý sửu mệnh mộc. Họ quan niệm kinh ngay không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng. Người tuổi quý sửu mệnh tăng đố mộc là những người có tấm lòng nhân ái, hiền hòa, lương thiện. Đối với họ, chữ nhân là cái gốc, là nền tảng để tu thân lập nghiệp, nguyên tắc, phương châm sống này trở thành bất di bất dịch, cố hữu, nhưng tốt đẹp và cao quý vô cùng. Bởi tính cách đó mà tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, thường thu hút được rất nhiều quý nhân đến với cuộc sống của mình. Thêm nữa con giáp này luôn biết cách tiếp phúc cho bản thân và gia đình, nên cuộc sống cũng gặp nhiều may mắn hơn. Trong tháng tư này, ai khó thì khó, chứ tuổi Quý Sửu sẽ được sao các tinh chiếu rọi, làm gì cũng đều thuận bẩm xuôi gió. Nhìn chung trong tháng này, tuổi Quý Sửu sẽ gặp được quý nhân, mang đến những cơ hội tốt để tăng tài vận, thăng tiến sự nghiệp thậm chí là còn mở ra được mối quan hệ làm ăn tốt đẹp, giúp tuổi quý sửu độc thân không còn phải chịu cảnh cô đơn nữa. Thời điểm này cũng thuận lợi để tuổi quý sửu có thể hiện thực hóa được ước mơ của mình vì họ sẽ được quý nhân hỗ trợ rất nhiệt tình. Cụ thể tử vi chi tiết từng phương diện của người tuổi quý sửu, sinh năm 1973, trong tháng 4 âm lịch. Tuổi quý sửu, tháng 4 âm lịch, về mặt sự nghiệp. Tháng 4 âm lịch 2023, tháng đinh tỵ. Xem tử vi tháng mới cho thấy, người tuổi quý sửu được tam hợp thái tuế phù trợ, nên vận trình công việc, sự nghiệp có nhiều biến đổi, nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực. Vận quý nhân của bạn trong tháng khá vượng, đi đâu cũng được người yêu kẻ mến. Điều này rất có lợi cho những người đang có ý định chuyển đổi công việc hay thay đổi môi trường mới. Với sự hậu thuẫn của quý nhân, bạn sẽ nhanh chóng thích nghi và được tạo điều kiện phát triển, môi trường làm việc hài hòa hơn nhờ có người giúp đỡ. Bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình, hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực. Nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà, mà hãy sẵn sàng trong mọi tình huống. Trong tháng có ngũ quỷ hung tinh rình rập. Dù vẫn tồn tại những khó khăn nhất định, nhưng nhờ có sự ủng hộ của vận khí, nên tình hình không quá cam go, tuổi này vẫn làm chủ khả năng để xoay chuyển tình thế. Bản tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp bạn tự tạo ra cơ hội phát triển gặt hái nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình. Tuổi quý sửu vốn có sự quyết tâm và nỗ lực bền bỉ, càng khi đối diện với khó khăn, thách thức lại càng thêm mạnh mẽ, quyết đoán, nên làm việc gì cũng dứt khoát, dễ thành công hơn người. Có điều dù có được hậu thuẫn hay giành được nhiều thành tích vẻ vang đến đâu, bạn cũng nên giữ thái độ khiêm tốn, đừng ngạo mạn thái quá, kẻo dẫn tới các mối quan hệ xã giao bị hủy hoại. Tuy nhiên, trong tháng này quý sửu không có nguyệt lệnh ủng hộ, vận lâm suy, cho thấy dấu hiệu bắt đầu suy thoái vì thế vẫn nên hành xử thận trọng, cần tác vô ái náy. Bên cạnh đó đầu và giữa tháng là thời điểm vận khí thuận lợi hơn cả, bản mệnh cần lên kế hoạch công việc càng rõ ràng, cụ thể càng tốt, tránh để dồn ứ đến cuối tháng, vận khí xa sút sẽ ảnh hưởng tới các kế hoạch của bạn. Tuổi Quý Sửu, tháng tư âm lịch, về mặt tài lộc. Người tuổi Quý Sửu thuộc mộc, trong tháng đinh tỵ có thể tốt cho quan vận nếu bản thân cần kiệm liêm chính thì sang tháng tư âm lịch sẽ có cơ hội thăng tiến về quan lộc bản thân nên tích đức học hỏi kỷ luật bản thân và mở rộng các mối quan hệ thì tài lộc tăng tiến thứ tài có phần nhỉnh hơn tuy nhiên nguồn chính tài cũng không có gì phải lo lắng tam hợp trợ mệnh khi công việc phát triển ổn định mang tới cho bạn thu nhập đều đặn người làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn người làm công việc văn phòng tình hình buôn bán trong tháng được coi là khả quan. Mặc dù doanh thu chưa tăng vọt, đạt tới mức kỳ vọng, song vẫn có dấu hiệu tăng tiến, đáng để duy trì và phấn đấu. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì, thì tháng này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ. Tháng này nghiệt lệnh lâm cung suy, thêm cả hung tinh ngũ quỹ tác động, tài lộc tuy có vượng, nhưng đang theo chiều hướng suy thoái dần. Việc chi tiêu ngày càng nhiều và tốn kém, vật giá leo thang, nhiều chi phí tăng cao, khiến bạn dù kiếm được tiền, nhưng chi phí dùng cũng không ít, coi như không tích lũy được nhiều, bạn cần hết sức lưu ý vấn đề này. Nếu có cơ hội đầu tư, bạn nên tìm hiểu rõ thông tin, dù chấp nhận rủi ro, nhưng vẫn nên thận trọng trong hợp đồng để tránh các xung đột về tài chính không đáng có. Dù có là việc mình quen tay, nhưng hành sự thận trọng sẽ giúp bạn tránh được sai lầm và thất bại, dẫn đến hao tiền, tốn của. Tuổi Quý Sửu, tháng tư âm lịch, về mặt tình cảm, gia đạo. Bước sang tháng Đinh Tỵ, năm Quý Mão 2023, người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, vừa được tam hợp cục trợ mệnh, lại khá hanh thông, đào hoa khoe sắc, thúc đẩy nhân duyên của bản mệnh phát triển theo hướng vô cùng tích cực. Những người độc thân trong tháng này có thể có được lương duyên hợp ý, không khó để tìm cho mình tình yêu đích thực. Bạn nên nhân cơ hội này chủ động mở rộng quan hệ xã giao, năng nổ, gặp gỡ mọi người, tham gia vào các buổi tụ họp để tăng cơ hội cho chính mình. Đối với các cặp đôi có một thời gian tìm hiểu và tình cảm ngày càng bền chặt, có thể tính chuyện lâu dài. Quan trọng là cách hai bạn chung sống và hòa hợp với nhau ra sao. Bạn cũng đừng quá đặt nặng những vấn đề sâu xa khác. Mối quan hệ gia đình hòa thuận, không khí vui vẻ, giúp bạn an tâm và cảm thấy hứng khởi hơn. Tuy nhiên, bát đũa còn có lúc xô nhau, huống gì vợ chồng chung sống cả đời sao tránh được những cự cãi, giận hờn. Những lúc như vậy, hãy chú ý hành sự có chừng mực, tránh gây hiểu nhầm hoặc hành sự theo cảm tính, để rồi phải nói lời hối hận. Tuổi Quý Sửu, tháng tư âm lịch, về mặt sức khỏe. Tin mừng là sức khỏe của tuổi Quý Sửu không phải gặp trở ngại nào lớn, một phần vì tinh thần bản mệnh phấn chấn, suy nghĩ tích cực nên sức khỏe cũng được đảm bảo. Tuy nhiên, Nguyệt lệnh lâm suy, báo hiệu sức khỏe của bản mệnh vẫn có thể giảm sút do yếu tố khách quan như ảnh hưởng đến môi trường, thời tiết. Bạn chỉ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và luyện tập thể thao đều đặn, sẽ không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Duy trì lối sống lành mạnh chính là chìa khóa để cơ thể khỏe mạnh và sống trường thọ. Lưu ý, trong tháng cũng có ngũ quỷ hung tinh hoành hành, đi đứng, lái xe nên cẩn thận, kẻo gặp sự cố hoặc chính mình gây ra tai nạn.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 Trong tuần hung cát đan sen, việc kiếm tiền của người tuổi này khá thuận lợi, càng về cuối tuần thì vận trình tài lộc của bản mệnh càng khởi vượng. Tuổi quý sửu hãy cố gắng hết sức để phát huy năng lực của mình, ở thời điểm này kiếm tiền chẳng dễ dàng gì, thế nên bỏ lỡ cơ hội thì thực sự uổng phí. Tuy công việc có thể có những khó khăn trở ngại nhất định khi mà thiên quan xuất hiện, cho thấy tiểu nhân đang gai ghét với những thành công mà bạn có được trong tuần này. Có việc quan trọng gì thì nên tiến hành ngay vào thời điểm đầu tuần, sẽ có lợi hơn quý nhân, tỵ, dậu. Tiểu nhân, mùi, ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, cà phê. Con số phát tài, số 14, số 73 và số 09. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 âm lịch. Xem tử vi tuần mới cho thấy, thời điểm này các khí đang vượng, tuổi quý sửu nhờ thế mà cũng dễ đạt được mong ước của mình con đường công danh sự nghiệp của bản mệnh khoảng thời gian mới này cũng khá tốt. Điềm báo tử vi cho thấy, người tuổi này đang đi đúng hướng, bạn cũng tìm được cơ hội tốt để thăng tiến năng lực của mình. Chính ấn sẽ giúp bạn khẳng định được vị thế, lại thêm thiên đức cát tinh ở bên, càng tăng thêm phần quan trọng của tuổi quý sửu. Khi chỉ cần thiếu vắng bạn một lúc thôi là cũng có thể nảy sinh đủ vấn đề không hướng giải quyết. Chỉ tới khi người tuổi này quay lại vị trí thì sống mới yên, bể mới nặng, công việc mới tiến triển được tốt đẹp. Tài lộc của tuổi quý sửu tập trung chủ yếu vào thời điểm cuối tuần, thế nên bản mệnh đừng vội nghĩ tới việc nghỉ ngơi, trừ khi bạn không muốn, không cần kiếm tiền. Cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện cho thấy cơ hội để người tuổi này phát tài là cực kỳ lớn. Bản mệnh nên chú ý sáng suốt để nắm bắt cơ hội đến. Quý nhân, hợi, tý. Tiểu nhân, mùi, tuất. Màu sắc may mắn, xám, nâu. Con số phát tài, số 36, số 94 và số 27. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. Bước sang tuần mới, dù có gặt hái được thành công lớn đến mức nào, người tuổi quý sửu cũng chớ nên hoanh hoang khoe mẽ, kẻo rắc rối sẽ đổ ập xuống đầu lúc nào không hay. Những người có quyền cao chức trọng cần tránh nghe theo lời bùi tai của cấp dưới, kẻo xa vào bẫy, đưa ra những quyết định sai lầm. Về phương diện tài chính, có sự phát triển khá đáng mừng. Đối với người làm công ăn lương, công chức, viên chức, nhân viên văn phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nên dễ được thưởng nóng, tăng lương. Người làm ăn, kinh doanh, buôn bán nắm bắt được xu thế của thị trường, đi trước đón đầu đối thủ một bước, nên đồng tiền đổ vào túi cũng nhanh chóng và thuận lợi hơn. Sao tử vi cũng mang tới nhiều may mắn cho người tuổi này. Bản mệnh quý sửu hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, quý nhân, cấp trên ắt sẽ nhìn thấy được sự cố gắng của bạn và dành cho bạn cơ hội để vươn lên. Về chuyện tình cảm, cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng. Đặc biệt là người độc thân, dễ nhận được lời bày tỏ từng người mà bạn đã thầm mến từ lâu. Hai người dành tình cảm chân thành cho nhau, lại có nhiều điểm chung, nên phát triển quan hệ nhanh chóng. Quý nhân, dậu, tỵ. Tiểu nhân, thuất, mùi. Màu sắc may mắn, tím, trắng. Con số phát tài, số 83, số 08,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 Cẩm nang vượng vận cho tuổi quý sửu, sinh năm 1973, trong tháng 4 âm lịch năm 2023. Lời khuyên dành cho người tuổi quý sửu, sinh năm 1973 trong tháng 4 âm lịch. Người tuổi quý sửu nên làm gì? Tháng này quý sửu nên thấu tình đạt lý trước mọi chuyện, bình tĩnh tự tin thấu đáo, thì sẽ được bình an, công việc thuận buồm xuôi gió. Người tuổi quý sửu không nên làm gì? Không nên tranh giành, va chạm, xô sát,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 sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, người tuổi quý sửu sinh tháng này có cá tính mạnh, tự lập, tự cường, dũng cảm, gan dạ, có quyền uy. Tuy nhiên, họ cần người dẫn dắt mình trên đường đời, nếu không sẽ giống như anh hùng không gặp thời, khó có thể phát huy được hết năng lực của bản thân. Cuộc đời họ trải qua nhiều điều xui rủi, gặp chuyện buồn phiền. Họ là những người có tài trí, lại dám nghĩ, dám làm, không sợ hãi trước bất cứ điều gì ước mơ của họ là có thể một tay làm nên cơ nghiệp, gây dựng sự nghiệp, khiến bao người phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố mà họ phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả, thất bại nhiều lần trước khi có được thành công. Người tuổi quý sửu sinh tháng 2 âm lịch có một khuyết điểm chí mạng, đó là hành sự lỗ mãng, thiếu xem xét cẩn trọng trước khi làm, chỉ dựa vào dũng khí của mình để hành động. ngang ngạnh, cố chấp, không chịu nghe lời khuyên can của mọi người, Chính vì thế mà cuộc đời họ luôn gặp phải nhiều điều không được như ý, chịu nhiều gian nan vất vả, ước vọng không thành, lý tưởng hóa thành bong bóng xà phòng. Bạn nên sửa ngay khuyết điểm này, tu tâm dưỡng tính là bất cứ chuyện gì cũng phải xem thời, xem thế, suy tính kỹ càng, không nên cố chấp, một mình một ý. Ngàn vạn lời có thể không nghe, nhưng không thể bỏ qua dù là một lời góp ý, có như vậy bạn mới có thể giảm bớt trở ngại trên con đường đến với thành công, tạo dựng sự nghiệp như mình mong muốn. Người tuổi Quý Sửu, sinh vào tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết tiểu thử. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng này dung mạo đẹp đẽ, tài năng xuất chúng, nhân cách cao sang, được nhiều người ngưỡng mộ. Nửa đời hạnh phúc nửa đời khổ sở, thời vận chắc chắn sẽ tới, có quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp thành công như ý. Người sinh năm Sửu vào tháng 6 âm lịch, tuy không được hưởng phúc từ tổ tiên, cũng không được người thân giúp đỡ, nhưng bản thân họ là người thông minh tài trí, xuất sắc hơn người, thế nên có thể tự mình làm nên cơ nghiệp. Tiền vẫn trải qua nhiều khó khăn, vất vả, trung vận dần phát đạt hơn, tới năm 60 tuổi thì cơ bản có thể hưởng phúc tuổi già. Cuộc đời cát nhiều hung ít, lại được quý nhân phù trợ, nâng đỡ, nên không phải chịu vận hạn gì quá lớn. Có điều, trong đời người này không có số nắm quyền, trí tuệ hơn người, có tài văn chương, học hành giỏi giang, phẩm chất tốt, tâm địa thiện lương, biết giữ chữ tín, họ có nhiều bạn bè, có phúc khí quý nhân, những năm tháng tuổi già sẽ hưởng nhiều phúc lộc, tiêu giao tự tại. Người tuổi Quý Sửu, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết lập thu. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng này, sự nghiệp thành công lẫy lừng, được hưởng nhiều phúc khí, gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào gia đình sung túc, hoạn của hanh thông, tiền vận được phúc tinh cao chiếu, tuổi già được hưởng lộc, con cháu hiếu thảo. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 7 âm lịch là người có tính độc lập, họ là người có khí chất bất phàm, thông minh, đĩnh ngộ, vừa được hưởng phúc lộc tổ tiên, lại vừa được gia đình nâng đỡ, ủng hộ rất nhiều. Cuộc đời người này khá sung túc, đủ đầy, không phải trải qua sóng gió thăng trầm gì quá lớn, tài lộc ùn ùn kéo tới không ngừng. Số vượng tài vượng lộc, tuổi già phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, vui vẻ cùng con cháu, phúc khí cực vượng. Người tuổi quý sửu, sinh tháng 8 âm lịch. Là người có ý chí, ham học hỏi, họ cần cù chăm chỉ học hành, giỏi giang, trí tuệ hơn người, lại dũng cảm kiên cường trên con đường sự nghiệp. Có thể nói, họ giành được những điều mình mong đợi, vạn sự như ý, được quý nhân phù trợ và nâng đỡ rất nhiều. Họ là những người nắm quyền lực trong tay, có những bước thăng tiến rất cao, không bị kẻ tiểu nhân chơi xấu, cũng không bị bó buộc bởi gánh nặng gia đình, luôn sẵn sàng tiến bước bất cứ lúc nào. Họ có ý chí phấn đấu và luôn cố gắng không ngừng để gây dựng sự nghiệp, nhờ đó giành được nhiều thành công vang dội,